Anh không muốn về nhà vì cuộc thích đất nhìn trời Chẳng muốn nhìn thấy qua điện thoại em với nó chào nghìn lời Rồi cùng ngồi say bên chiếc giường to thiệt sự Em muốn ở trong biệt thự thả mình ra rồi nhìn đời Em nói đoạn đường tình duyên nguy hiểm nên em còn hơi sợ chút Cuộc đời là do em viết nên cũng chẳng cần ai chờ giúp Nghĩ tới cảnh về nhà thấy thằng kia cũng đủ ngang ngẫm Dù gì cũng ráng quẩn Rồi ờ, thì anh ám ảnh dần dạ, anh không muốn về nhà vì vẫn còn cách làm hơi cực xa chẳng có con đường nào cả thoáng dập ra cho em vượt qua thì thôi coi như tình ảo coi như em tìm tương tác em có người thương khác giờ buông bỏ mới là phương pháp chẳng có cơn mưa nào rơi mà không thể nào nặng hậu cả bầu trời những ngày âm u là phong thái mà anh lột tả chỉ là vài lời cuối cùng dành trọn vẹn để rồi đỡ sầu và anh không muốn về nhà qua điện thoại là câu mở đầu anh không muốn về nhà nhìn hai bên không đèn đường anh không muốn về nhà vì ngày hôm nay không bình thường đi trên xe một mình rồi anh nhớ về cô người tình vừa mô tô son trong đêm cô đơn âu thế anh không muốn về nhà nhìn hai bên không đèn đường anh không muốn về nhà vì ngày hôm nay không bình thường Đi trên xe một mình rồi anh nhớ với cô người tình Bờ môi tô son trong đêm cô đơn anh nhớ